chị ai bơi qua đây bơi qua bơi qua rồi tới luôn rồi cảm nghĩ cảm nghĩ thế nào cảm nghĩ thế nào vận động viên con đang muốn em xuống này thì chị hai ôm con rồi chị hai ôm con ôm từ từ nghe không có ấy nha rồi tháng cuối cùng chị hai ôm rồi chị hai ôm chị hai không có thả em nha rồi buông ra đi rồi em bơi đi em đứng đi em đứng đi em đứng em đứng lại đứng ngay lại đứng ngay lại đứng cái chân xuống đứng cái chân xuống đứng chân xuống rồi dịnh chi hai dịnh chi hai rồi dịnh chi hai đúng rồi dịnh chi hai đi em có bơi được em đi thôi không được em, em chìm con cô dịnh với em lại em chìm á em không có bơi được đâu em có bơi như con được rồi, rồi dẫn em vô đây dẫn em vô đây nè dẫn em vô đây dẫn em vô ti dẫn em vô cho em tập bơi nè em em đừng đừng em dịnh vô thành đá nè em lại em dịnh thành đá nè rồi rồi chị hai chỉ em rồi em dịnh thành đá đi rồi nhìn chị hai kìa dịnh vậy kìa rồi nghiêng người rồi nghiêng người đi không sao đâu đúng rồi em nghiêng dạ, rồi kệ kệ để vậy nè ok để giữ giày ra không rồi nghiêng như chị hai đi đó thả thả thả lên nè không sao không sao nó đâu sao đâu chị đỡ rồi em đỡ cái người chị hai ủa chị hai đỡ người em lên đi đỡ cái bụng em lên em dịnh lại được rồi kìa để chân xuống để chân xuống rồi tập đi dạ em để vậy rồi Dạ. em để chân lên em dài nè em em hoạt động có chân <laughs> đó gì đâu sợ thấy không vui đúng không rồi em nhảy đi đó vịnh đó kìa đúng rồi đó bước qua vịnh lại ờ à. rồi đúng rồi thả người đúng rồi đó đúng rồi đó rồi đừng có dịnh chân em đừng dịnh chân em chị chị chị hai chị con rồi đạp chân đi đạp chân đi thả lỏng chân thả lỏng chân đạp đạp nước đạp nước đạp như chị hai kìa trời ơi bằng anh hai làm gì chị hai tập cho con <laughs> con đạp đi làm tự làm thôi đạp đi đạp đi đạp đi đúng rồi nó đạp đi